và con 88. Lô cặp của chúng ta chỉ có cặp lô 1551 là rực rỡ nhất anh em nhé. Cặp này của chúng ta ngày hôm qua về 3 nháy và 1661 này. 28 và 82 này. 35 và 53 này. Xem nào. một cặp này, hai cặp này, ba cặp này, bốn cặp lô ngày hôm qua anh em nhé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 ba càng đề để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em đã ý luôn đây cho mình này đường cầu này của chúng ta chạy từ ngày thứ sáu này ngày 21 tháng 4 ở giải nhì kết hợp với lại càng của chúng ta ở giải 6 này con 5 này giữ nguyên ở đây chúng ta có 7 bóng 2 này con 5 này ghép xuống con 2 chúng mình chúng ta có đề chạm 5 này ghép lần lượt thì chúng ta có 525 càng 6 mọi người ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để chơi cho ngày 22 tháng 4 này ngày 22 tháng 4 đề của chúng ta về 52 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này và ăn thẳng con 52 trong cái gian hai số càng của chúng ta càng 652 này ăn được cái càng 6 tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì có chạm 9 này hai đây là hai bóng 7 càng vẫn là càng 6 anh em nhé càng 6 ghép lần lượt chúng ta có 979 để chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 4 ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này và ăn thẳng con 79 này trong cái dàn hai số càng của chúng ta tiếp tục có càng 6 7 9 thì chúng ta ăn được cái càng 6 này. Tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta có 4 bóng 9 này. Chúng ta có chạm 8. Ghép lần lượt của chúng ta là 8 9 8 anh em nhé. Kết hợp càng 8 cho mình. Trùng cầu thì anh em vào tiền, không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đà chạm kết hợp với lại ba càng của chúng ta chỉ có hai số nhầm em nhé mọi người cẩn thận thì chúng ta lót cái chạm 8 và cái bộ đề 34 vào cho mình đó về một cái đường cầu bộ đề của chúng ta bộ đề chúng ta này ở giải đặc biệt này kết hợp với giải 6 thứ 6 ngày 21 tháng 4 này. Con số thứ hai giải đặc biệt. Chúng ta ghép với lại con đầu tiên ở giải 6 này. Chúng ta có bộ đề 0 02 này. không hai không này không bảy không này năm bảy năm Đây chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 4 này Ngày 22 tháng 4 của chúng ta đề về 52 Thì chúng ta đã ăn được con 52 này Trong bộ đề 02 anh em nhé Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 24 này 24 Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 4. Ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con 79 này trong bộ đề 24 anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề 13 này. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 131 này, 181 này, 636 và 686. thì đường cầu này cá nhân của mình trong buổi chiều ngày hôm nay thì kết là con 636 và 686 này anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền Đấy. chúng ta có thể là loại bỏ được con 3131 ờ, này của chúng ta thì nó đang là cái con lô khan này, à con đề khan này em nhé mọi người cũng có thể là bỏ được đây là cái đường cầu bộ đề thứ nhất này đề thứ hai của chúng ta chạy từ ngày thứ sáu ở giải nhất này chúng ta kết hợp với giải 7 7 này và không hai con này ghép vào chúng ta có bộ đề 02 này Bộ đề 02 để chơi cho ngày 22 tháng 4 Ngày 22 tháng 4 của chúng ta đề về 52 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 02 này Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 24 này Để chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 4 Ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 24 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 11 anh em nhé bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này đi cặp cùng con 66 này và 161 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay có bốn số anh em nhé về một cái bộ đề nữa của chúng ta ngày hôm nay đầu tuần thì không biết là nó có vẻ kép hay không thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm Bộ đề tiếp theo của chúng ta thì lấy cái dạy 6 này. Ở ờ, giải nhì này anh em nhé. Con 7 này. Và con 0 hai con này thì chúng ta cũng có thể là ghép lại với nhau bộ đề 02 này để chúng ta chơi cho ngày 22 tháng 4 ngày 22 tháng 4 của chúng ta đề về 52 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 02 này anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 24 này để chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 4 ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 24 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề 44 anh em nhé 44 lần lượt của chúng ta là 44 này 99 này và 494 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì đây là cái bộ đề của chúng ta là bộ đề thứ ba thì nó cũng chỉ có bốn số này thôi để chúng ta kết hợp chơi trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé trùng cầu thì vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi về đường cầu lô thì mình vẫn cứ chốt luôn anh em nhé mình không chỉ cầu nữa thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2023. Về đường cầu lô của chúng ta thì mình sẽ bắt cho anh em là bạch thủ lô là con 83 này. xong thủ lô của chúng ta là 22 và 77 anh em nhé. Để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé. Về phần đề thì mình bắt cho anh em là cái chạm 3 và cái chạm 8 này. Thì theo như những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em rồi thì là con 363 và 868 này trong buổi chiều ngày hôm nay thì cá nhân của mình rất chi là kết và mọi người để ý cho mình là xong thủ đề là 89 và 98 anh em nhé đó thì dàn đề của mình bắt cho anh em là ít số nên là mọi người cẩn thận thì chúng ta lên vào cả một cái trạng hoặc như nào đó trùng cầu với mình thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi tất cả những con số này thì đều có cầu kèo ra hay không thì do hội đồng số số nó quay anh em nhé đó thì mình cũng mong muốn là cái tuần